Wow Đẹp quá em ơi Ráng em Đi Sao mà mình vạt đây Rồi đâu rồi Rồi chưa Quay cận cảnh thế này Đừng cần nha Được rồi Nó cắm xuống còn chạy Kiko anh gỡ đầu lên được mới phải dứt khoát được nha coi chừng chắc nó cắm nha chừng cắm xuống quay cho bóp quay ở cận. đang, đang quay hả Đấy, rồi đi rồi nãy giờ nó chưa chạy cơ mà nãy giờ đã chạy đâu nãy nó lên kéo đầu nó lên sớm quá nó, nó chưa kịp vật nhỏ quá chưa chưa chưa chưa chưa Ủa nha Vô. Chưa. Rồi. Quay đi bóp. Đang quay luôn nè. Bắt cá lên luôn chụp hình luôn nè. Ôm cá lên đi ra. Ôm cá lên đi. Cá cần kia đi. Cá cần đi tháo bình thường không đừng ngồi chụp hình cái này. Ồ, nó đẹp quá bốn năm kg dập cá dập cá bỏ cũng gạch gạch ra dập cá cá chụp hình không có đẹp rồi ở đây anh giữ nha ôm nó lên trước đi thả ra ôm nó lên trước đi à, không tháo ra đi ôm nó lên trước đi bấm vô bấm vô miệng nó thọt tay thọt một ngón vô miệng nó không không răng đâu thọt một ngón vô miệng với kẹp với mang á ngón cái em cạc vô mang ừ, ừ. con nãy dạ dạ em câu xíu cá nó ăn đã quá Thôi được rồi chị chị chút nữa chút nữa chị Hả? đang cá đang gãy đâu đây là gãy đọt cần anh á có lại anh sản xuất cần mà em lo gì con nữa đồ năm á cáo cái gì con cáo con cáo <laughs> gì mới vô hả coi chừng coi chừng chừng nha còn lấy lâu lắm không có đơn giản đâu cho chạy đi hả cứ chạy cho nó ngửa này chưa chồi đầu mà con nãy chồi đầu con này đâu chồi đầu rồi lấy cần nha bóp cái này cá mồi nè cái này chỉ để làm mồi thôi đúng không cần ngon không em ok trong đều và tình hài cứ chỉnh sửa chỉnh sửa ngon nữa con này hơi lâu con này lấy hơi giảm như kia đâu hoàng đuối rồi <laughs> đuối tay rồi tôi á chị tôi đỏ giờ dạ, tôi đỏ chị đúng rồi chịu xuống về đi cho nó đâu con này bốn năm ký chứ luôn nha ủa chặt cái đầu rồi chặt, chặt, chặt. ra ngoài ra ngoài xíu ra ngoài xíu ra ngoài xíu ra ngoài xíu vô ra vô